À, bây giờ tiếp tục giới thiệu đến các em một cái máy mà cũng thuộc là loại mà mà tranh giành mà đạp nhau để mà tập luôn á cái máy rất là thực dụng của hệ thống THR Sim Center đó là cái máy tên gì anh chị sẽ đọc đúng tên sản xuất AP Crunch AP Crunch A, B viết tắt chữ nào comment đúng bình thường không event quá dễ đó là tên máy dòng máy là gì Selectorite hệ máy là gì Pro Performance Plus Max in USA 100% đây là một cái máy toàn diện về bụng và ở cái máy này các em chú ý những điểm gì sau đây Thứ nhất về cái cách chỉnh tạ này Nó giống như những cái máy kia Các em vui lòng xem lại những video trước để biết Cái nút này để chỉnh khối lượng nặng nhẹ thêm cho tạ Còn xuống đây móc vô nặng hơn Nút này không quan trọng lắm mà cứ để bình thường đi Rồi chúng ta chọn số tạ phù hợp Như vậy chưa vào hết Như vậy mới đúng chốt phải sát tạ chốt phải sát tạ giống y đúc luôn nó chỉ khác nhau từ cái chỗ này nè tự cục được qua đây đó thì cũng không có gì chỉnh luôn chỉ có cái này thôi chỉ có cái này để chỉnh thôi rất đơn giản mà em mấy bt cắt thi lông không sát nha mấy mỹ đế mà cắt thi lông như tàu vậy mày <laughs> rồi làm ơn làm ơn đọc tiếng anh giùm anh cái full up full up to release release tức là nhả là thả là giải phóng là phóng thích pull là gì ta kéo hay đẩy má nhấn má xuống má đẩy gãy cái, cái chốt tôi nha ông nội kéo lên đó nè nhìn nè mất không mấy em cứ nhớ nè bao giờ cái cách đặt móc của anh đó, là cái móc ở giữa là không hết nhớ nha móc ở giữa là không đi qua bên kia là dương đi lùi là âm không 1, 2 0, âm 1, âm 2 Đó là cái cách đặt Cái cách mà anh đặt cái móc để hướng dẫn tụi em Sử dụng các dòng máy Slot Drive Thì anh sẽ nói thêm cái mức không Để tập cái bụng 6 múi Trên dưới luôn Rồi cái mức âm á, và mức dương á, là tập cơ liên sườn Tức là cái bụng bên hông Nó nằm chính giữa mà là bên hông Bởi vậy đó mới là cái máy tập bụng toàn diện vô cái máy này cách ngồi ngồi vô đó ngồi vô hai cái chân để đây đúng không rồi xong một tay vịnh ở đây vịnh đâu cũng được vịnh đây cũng được rồi cái chốt này xong rồi mình lái mình đâu có nhìn thấy đâu đúng không mình mình không thấy thì mấy em cứ lái qua bên trái để tập bụng xiên đúng không nó kêu tách là được đó hoặc là lùi vô một cái kêu tách là được đây là mức số âm 1 nè âm 1 âm 2 đó không đây qua dương qua dương nguyên tắc của anh là cứ à, trung bình mắt trung bình mắt anh tập vậy á còn tụi em tùy trung bình mắt là sao tức là anh âm một không xài dương một không xài xài âm hai dương hai anh duy mặc áo gì áo bà lỗ mồ hôi vô đây anh Di đon lai anh Di ghét nhất màn nãy giờ các em dựa da dựa thịt vô cái máy của anh ai à, đon lai ai à, lái kìa bây giờ anh mệt quá anh không nói nhiều nổi đâu nha cơm áo gạo tiền ngày chủ nhật intra hoặc cao thì anh vẫn xài cái loại truyền thống là amino kem mới mua amino kem đỉnh không cần phải quảng cáo luôn cảm ơn các em đã theo dõi video hẹn gặp lại các em tại THL Gym Center hãy đến với hệ thống THL Gym Center để được sử dụng những máy tập đẳng cấp hàng đầu hành tinh Ah! Để có lịch trình phù hợp, các bạn có thể xem giáo trình Duy Nguyễn Diêm Phổ tại website tholdiemcenter.com.vn hoặc YouTube Thể hình online. Mọi thắc mắc và ý kiến đóng góp các bạn có thể gọi về số điện thoại 1900 2050. Chúc các bạn có những giây phút tập luyện vui vẻ và hiệu quả. Xin cảm ơn các bạn.